semua gawainya langsung nah kia ok suy tin của anh rồi chạy khay bài là măng không thì lần tới chạy được đuổi đi pha máy nè con ok lắm lo dây thì lơ lì lì các bạn đó